chào anh em đấy cái video này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em tiếp tục lên đồ cho anh em một con một con à, đồ chơi tài xỉu đấy cực kỳ hiệu quả cho anh em khi mà anh em mà sử dụng được cái bộ hột này anh em mang đi sân chơi nhá đấy thì cái bộ hột này nó chính là cái bộ hột à mà thôi không nói giờ tôi vào tôi sẽ tôi sẽ à, lắc cho anh em vài chén năm bảy chén đấy, và tôi sẽ đoán được ở trong tài là xỉu đấy, ví dụ như tôi làm cái đi đấy thì tôi sẽ lát xong tôi sẽ đoán xem là cái tỷ lệ của tôi nó được bao nhiêu phần trăm khi mà tôi sử dụng cái bộ đồ chơi này nhé đấy thì đây chính là ba hột ba hột thì là tôi và tôi sẽ lắc cho anh em nhé lắc cho anh em thì là xem là cái tỷ lệ của tôi đoán chuẩn ở trong nắp chén này là bao nhiêu phần trăm nhé vô ok lắc cho anh em này chén này thì tôi đánh chén này nếu mà tôi làm cái thì tôi sẽ kết xỉu đấy làng đánh ờ, tài vào hết còn đánh xỉu nếu mà nhiều quá thì tôi căn lên đấy thế thôi ít tiền căn nền nhé đó xỉu đúng không anh em tiếp tục cho anh em chén nữa này đấy. trái này thì trái à, này có ngũ đấy, còn ngũ thì trái này thì tôi lại kết tài thôi đấy ngũ lục thì tôi kết tài thế thôi đấy, kết tài trái này thì à, nói chung là kết thì nó cũng không được à, gọi là chắc chắn cho lắm nhưng mà nói chung là vẫn kết tài được 70 phần trăm anh em nào đánh xỉu vô hết tài cứ bằng nền mà giờ anh em ạ đấy, ít tiền giờ thế thôi nhá tài rồi không có phản hai bốn năm đúng anh em tiếp tục cho anh em trái nữa này Đấy, trái này anh em tiếp tục lại đánh tài à, tiếp tục lại kết tài nhé mình làm cái mà tiếp tục lại kết tài Đấy, tiếp tục lại kết tài Đó, tiếp tục lại kết tài đúng anh em Đó. thì à, đây là làm tay cái nhá còn ví dụ mà tôi làm tay con tôi vào sân chơi Đấy, vào sân chơi mà tôi đưa được cái bộ đồ chơi này vào thì để cho người ta lắc cái thì à, tôi sẽ ở ngoài tôi sẽ đánh như thế nào đây tôi sẽ thử một hai chén cho anh em này Đấy, chén này à, chén này thì tôi bỏ qua nhá chén này tôi bỏ qua chén chén này bỏ qua Đấy, bão tứ luôn này Đấy, chén này bỏ tiếp Đó. đấy trái này đánh duy nhất cho anh em một trái này thôi nhá trái này đánh trái này đánh ngũ tài đấy. đánh ngũ tài đánh chính ngũ đấy. chính ngũ đánh bầu cua năm sáu cho cái con nhị đấy. đánh tất cả các thể loại luôn nhá đó ăn tất đúng anh em cực kỳ là hiệu quả đấy còn chủ yếu là anh em đến sân chơi anh em chơi cái độ chuẩn xác của anh em nó phải tương đương với cái độ hên của anh em anh em đến sân chơi anh em phải hên đấy ít nhất phải có từ hên ở trong tay nếu mà không có từ hên thì là anh em gặp những cái chén phản rất là bình thường thôi đấy. tài xỉu mà anh em không thể nào mà tránh được những chén phản được đấy thì uh, cái uh, cách đánh của tôi vừa rồi nó có hiệu quả cho anh em hay không Đấy, anh em thấy nó có hiệu quả hay không thì là đó đó chính là cái bộ hột tài xỉu và dung bốn mặt đấy mà để tôi giới thiệu cho anh em ngày hôm nay đấy, đây chính là cái chip dung này đấy, tôi cầm với để tôi cảm nhận nội dung thì cái bộ tài xỉu và dung bốn mặt này nó báo cho anh em như thế nào nhất báo một cái nhị báo hai cái ba bốn không báo đấy năm báo ba cái sáu báo bốn cái đấy ví dụ à, như vừa chén vừa rồi hai chén vừa rồi là tôi vì sao tôi bỏ đấy có ba bốn là không dung thì ờ, chén đầu tiên là ba con tứ đấy, chén thứ hai là hai con tứ một con tam là tôi bỏ đấy, chén thứ ba tôi mới đánh đánh con ngũ đấy ngũ lục tài đấy, đúng không anh em thì đấy chính là cái cách mà anh em đi chơi cái bộ đồ chơi tài xỉu có dung bốn mặt này anh em làm cái cũng được đó anh em đưa cái một hột này vào thôi vào chơi thì cái bộ này nó chỉ có duy nhất một cái hột thôi nhá một hột duy nhất để cho anh em chơi anh em luồn vào hột sân chơi cũng được hoặc là anh em làm tay cái cũng được đấy hột bao trong cho anh em luôn đây bao trong cho anh em luôn đây tôi sẽ thử cho anh em nguyên dọn đèn thôi nhá không thử nam châm nước muối nói chung là những cái đấy tôi bao tăng cho anh em luôn còn cái dọn đèn thôi tại vì là trước anh em sử dụng cái bốn mặt thì là nó có hơi có một chút cuồng đen đúng không anh em nhưng lần này đảm bảo với anh em luôn cơ sở tôi làm cực kỳ uy tín cực kỳ đảm bảo cho anh em gần như là hỗ trợ luôn cho anh em nhé à, để tôi kiểm tra xem là cái cái cái hột nào nó là cái hột chính hột nào nó là hột chính ta à vừa đánh ngũ đúng không ngũ đánh ngũ nhưng cứ bật lên để cho anh em không lại bảo là tôi uh, chơi cái gì đấy còn ngũ đây đúng không đấy. À. Ờ. À, ờ, hết pin này rồi Ôi dùng yếu đấy Đấy, nó hết pin ở ở quả ở cái chip này anh em này Đấy. đúng rồi mà ôi ôi đã bật lên đó à, xin lỗi anh em nhé cuống quá cả cuống quá đấy một dung đó thì đấy chính là cái bộ à, tài xỉu bốn dung bốn mặt đấy anh em à, vừa xem vừa theo dõi tôi cái cách đánh của tôi Đấy, làm cái hay là cách đánh của tôi làm tay con thì là anh em đều có tỷ lệ thắng chiến thắng cho anh em lên tới 90 phần trăm cho anh em nhé đấy thì cái hột này thì là nó bao giờ đèn cho anh em rồi đấy ừ, thử cho anh em nhé một một nào đi ta đấy mặt hai đây cho mặt hai rồi mình lên luôn Đấy, anh em thấy không đây đây nhá đây cho chính giữa luôn này được chưa chuẩn chưa chuẩn giữa chưa đấy rất là đẹp đúng không anh em cho mặt nam này đấy máy nó vẫn rung luôn và rung đấy, anh em thấy không hột cực kỳ đẹp luôn không phải nghĩ luôn anh em ạ đấy mà hột đẹp như này chỉ có cơ sở tôi có thôi đấy anh em cứ thử mua cái hột bốn mặt ở bên tôi xem anh em đi chơi anh em cực kỳ là tự tin về cái phần thử tăng tích đấy và cái độ chuẩn xác cái độ pin của nó cũng rất là lâu đấy. cái độ pin của nó cũng rất là lâu và độ chuẩn xác báo chuẩn xác của cái bộ báo dung bốn mặt này nó là là cực kỳ ok 90 đến 95 phần trăm cho anh em đấy. tất nhiên phải có phản rồi dư dư ra để cho anh em phản chứ làm gì có bộ nào trăm phần trăm trừ camera thôi nhé đó đấy chính là cái bộ bốn mặt anh em nào mà muốn uh, sở hữu anh em nào mà muốn uh, được uh, sử dụng cái bộ đồ chơi này anh em đi chơi thì anh em cứ liên hệ với tôi qua đấy số điện thoại trên màn hình 0972 41 4 và 0945 244 662 Zalo cả hai số trên luôn nhé anh em nào cứ uh, muốn ờ, được ờ, tìm hiểu thì anh em cứ liên hệ với tôi hoặc là anh em lên bến xe miền Tây tôi là Sơn Tài Xỉu cơ sở tôi còn cung cấp tất cả những cái đồ chơi tài xỉu bầu cua cờ bạc nói chung là tất cả những cái đồ chơi và đặc biệt là cơ sở tôi và ờ, cung cấp cho anh em rất rất rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu để anh em đi làm tay cái Đấy, hột bao cho anh em là khôn cho anh em luôn bao tỷ lệ thắng cho anh em luôn Đấy. bao bao nhiêu thì tôi không biết <laughs> nói chung là chơi anh em thôi anh em lên cơ sở rất là nhiều những hột để anh em có thể ưng ý anh em về anh em chơi nhé Đấy. bất kỳ những cái sòng nào cũng được sân chơi lớn sân chơi nhỏ C1 C2 C3 C10 C15 Đấy. chơi được hết nhé Đấy. video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt anh em